Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý cô bác tuổi Ất Mão cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Cuộc đời của người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, được định sẵn là tuổi trẻ trải qua bao phen thống khổ, vất vả, đau đớn, tủi nhục. Nhưng nhờ ý chí bền bỉ, cam chịu mà người tuổi này vẫn thản nhiên vượt qua, khiến cho Phật cảm động trước tấm lòng săn sát như viên kim cương chói lóa, thỏi vàng mười quý giá. Nhờ vậy mà cuộc đời con giáp này vô cùng hoàn mỹ, giàu sang, phú quý bùa vây, tiền bạc dùng rỉnh, may mắn hết phần thiên hạ. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý mệnh chủ tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Vận trình Tử Vi chọn đời đầy đủ và chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo,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 sinh năm 1975, là những người thông minh, tốt bụng, lại rất giàu tình cảm. Họ luôn nghĩ cho người khác, đặc biệt là những người mà họ yêu thương. Nếu như không vì những người thân yêu nhất, có lẽ con giáp này đã không có nhiều động lực trong cuộc sống đến như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể đem tới cho người nhà một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn, họ sẵn sàng làm tất cả. Bên cạnh đó, con giáp này cũng không bao giờ muốn bị coi thường hay từ bỏ dễ dàng công sức của mình. Đây chính là động lực lớn nhất để họ cố gắng vượt qua khó khăn. Từ bé tuổi Ất Mão đã ý thức được rằng trong cuộc sống không ai cho không ai điều gì. Muốn đạt được thành công bạn phải nỗ lực rất nhiều, phải bỏ sức mới tìm được thứ cho riêng mình. Nhà tử vi học có nói, tuổi Ất Mão có rất nhiều lúc vất vả, nhưng rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt là từ trung vận trở đi, cuộc sống tuổi Ất Mão gặp nhiều may mắn, quý nhân đưa đường dẫn lối, giúp cuộc sống thăng hoa, sự nghiệp bùng nổ, làm đâu thắng đó tài lộc dồi dào, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về túi. Càng lớn tuổi, càng gặt hái được nhiều thành công, hậu vận an nhàn, tận hưởng mọi phước lành trời ban, có được cuộc sống viên mãn vạn người ao ước. Chúng ta hãy cùng điểm lại ngọn ngành về cuộc đời của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 qua những đầu mục được luận giải chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, chi tiết tử vi chọn đời. Ất Mão, sinh năm 1975, hay còn được gọi là đắc đạo chi miêu, có nghĩa là mèo đắc đạo. Năm sinh dương lịch từ ngày 11 tháng 2 năm 1975 tới ngày 30 tháng 1 năm 1976. Thuộc cung tốn, trược bế, mệnh đại khê thủy, có nghĩa là nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa. Con nhà hắc đế, số phú quý, xương con mèo, tướng tinh con rơi. Tuổi này được Thế Chí Bồ Tát ban trí tuệ,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 nạp âm và can chi lại tương hợp với ngũ hành, do thủy sinh mộc. Thuộc lứa tuổi có nhiều năng lực thực tài, căn bản vững chắc, gặp nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Dù trong năm sung, tháng hạn hay gặp khó khăn, trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua dễ dàng. Ất Mão chứa nhiều mộc tĩnh trong tuổi, khi mộc vượng hay suy thiếu chất kim để kiềm chế, các bộ phận như gan, mật, mắt dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ để về già đỡ bận tâm. Tuổi Ất Mão đứng thứ nhì trong hàng can, gần giống như can giáp, tính tình mạch lạc, kỹ càng, ít khi bị sai lầm, biết lợi dụng thời khắc để đắc lợi. Họ là người có niềm tin vững chắc, một khi đã quyết định điều gì là thực hiện cho bằng được, ít chịu bỏ ngang. Họ thích đời sống tự lập, ngại gò bó, không ưa lệ thuộc vào người khác. Do Mão và Ất đều tượng trưng cho hành mộc, nên năng lượng mộc kép khiến cho nhiều người tuổi ất mão vô cùng hào phóng và biết thông cảm với người khác. Họ sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện. Tuy nhiên đôi khi quá tốt, dễ khiến cho người khác lợi dụng. Nếu như không muốn bản thân bị quá tải hay bị lợi dụng, thì bạn nên học cách từ chối khéo yêu cầu vô lý từ người khác. Luận vận mệnh tính cách tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, theo ngũ hành. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975,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 chúng ta cùng bàn luận chi tiết về tử vi chọn đời tuổi Ất Mão trên các phương diện chính của cuộc sống, gồm công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Tử vi chọn đời tuổi Ất Mão về mặt sự nghiệp. Xem tử vi chọn đời tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, cuộc đời phải trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, vất vả từ trong trứng nước. Nhưng nhờ nghị lực và lòng quyết tâm cao, con giáp này vẫn bền bỉ với thời gian. Từ 50 tuổi trở đi, sau khi thoát khỏi đại nạn 49, tuổi Ất Mão có sự phát triển về sự nghiệp nhanh chóng, nhận được nhiều sự hậu thuẫn của các tinh soi chiếu, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió, làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Trong công việc, nhờ vào con mắt tinh tế, sự hiểu biết và thông minh của mình, mà tuổi Ất Mão đã đạt được những thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực có liên quan tới chính trị và nghệ thuật. Họ là những người không thích sự cạnh tranh và luôn cố gắng dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Phụ nữ tuổi Ất Mão giỏi trong kinh doanh, thích giao tiếp với mọi người và có niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Đàn ông tuổi Ất Mão với lòng kiên trì, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, những người này đa số hay bảo thủ, cố chấp, không nghe theo mệnh lệnh, lời khuyên của bất cứ ai. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, mà tuổi Ất Mão xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc hay trở thành những bác sĩ, y tá và nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Với tính cách ôn hòa, dịu dàng, tuổi Ất Mão thường có cuộc sống an nhàn, bình yên. Họ biết xoay chuyển tình thế, biến xấu thành tốt, bởi vậy trong những lúc gặp khó khăn, sóng gió, thì tuổi ất mão vẫn có thể hóa giải, tháo gỡ mọi chuyện trong hòa bình. Cũng bởi tính cách này mà họ được nhiều người xung quanh yêu quý và tin tưởng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi ất mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Đặc biệt là ở tuổi 50 con giáp này có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng, cuộc sống vào trung vận có nhiều kết quả tốt đẹp, vào hậu vận thì được đầy đủ và an nhàn sung sướng. Tóm lại tuổi Ất Mão tạo được nhiều tốt đẹp và phước lành cho tới tận nhiều đời về sau, con cái sự nghiệp nối tiếp nhau, thành danh, tiếng vang muôn đời. Tuổi Ất Mão làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ có nhược điểm là chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái và tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Ất Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc, cần sửa chữa điểm này sẽ giúp ất mão càng ngày càng tiến xa hơn nữa trong tương lai. Tử vi chọn đời tuổi ất mão về mặt tài lộc. Theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, người tuổi ất mão tuy phải trải qua nhiều gian khổ, thời trẻ cũng đôi lần rơi vào cảnh túng thiếu, nhưng đều may mắn vượt qua. Nhờ sự tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống mà họ thường gặp nhiều may mắn, nhận được nhiều cơ may phát tài lớn, đổi đời giàu có trong phút chốc đến chính họ cũng không ngờ tới được. Từ năm 50 tuổi trở đi, cuộc sống của Ất Mão phát triển hoàn toàn, đời sống được nâng cao nhờ tiền bạc, càng lớn tuổi thì càng giàu, có hậu vận an nhàn rõ mười mươi. Trong đời sống, Ất Mão là những người khẳng khái, chính trực, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng dồi dào, cả đời sung túc, không lo cơm ăn áo mặc. Bàn tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, cuộc đời có nhiều cơ may đến trong đời, có thể giúp bạn kiếm tiền tỷ về tay, vì vậy cần tận dụng và nắm bắt tốt. Từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này sẽ có tài lộc bất tận, tiền tài danh vọng đều phát nhanh. Đây cũng vốn là vận số mà người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 được hưởng. Càng về già thì càng giàu có, của cải chất cao như núi, khiến thiên hạ trầm trồ nể phục, cũng có thể nói từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này sẽ có được tài lộc viên mãn, sức khỏe có đôi chút biến động, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của con giáp này. Trong làm ăn, nếu người tuổi ất mão có thể kết hợp với người tuổi khác thì sẽ gặp may mắn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ trường hợp gặp phải kẻ tiểu nhân bỉ ổi hãm hại trên đường đời. Ngoài ra bản mệnh cũng nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư, tuyệt đối tránh xa cờ bạc, vay nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu. Có tiền thì đầu tư vào đất đai, mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ giữ được tiền tốt hơn quý vị nhé. Theo luật đoán tử vi, tuổi Ất Mão là những người nhanh nhẹn, thông minh, sáng suốt và có đầu óc phân tích nhạy bén, nên nhìn ra được nhiều cơ hội kiếm tiền về tay. Khi làm việc, họ tập trung cao độ, không bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì, dù có phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, tuổi Ất Mão cũng sẵn sàng vượt qua. Tuy nhiên để công việc và tài lộc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn, họ nên hợp tác với những người tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Bính Thìn và Nhâm Tuất tuổi Ất Mão cũng đại kỵ với các tuổi Giáp Tý, Bính Dần, Giáp Dần, Mậu Thân, Nhâm Tý và Canh Thân. Bạn nên hạn chế hoặc không hợp tác làm ăn với những tuổi này. Tử vi chọn đời tuổi Ất Mão về mặt tình cảm, gia đạo. Đối với con giáp tuổi Ất Mão, không gì quan trọng bằng gia đình, vì vậy tuổi Ất Mão dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc và yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực, gia đình chính là nguồn động lực giúp họ lấy lại thăng bằng và tiết thêm sức mạnh để tiến về phía trước. Tuổi Ất Mão sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho những người thân xung quanh mà không cần đắn đo và suy nghĩ, đôi khi họ bị người khác lợi dụng mà không hay biết. Người tuổi Ất Mão sẽ cảm thấy hạnh phúc, mỹ mãn khi được mọi người xung quanh sống trong vui vẻ và hòa bình. Phụ nữ tuổi Ất Mão dịu dàng, đoan trang, đúng như con người chuẩn mực xã hội, họ luôn làm tròn trách nhiệm, bổn phận của một người con hiếu thảo, một người vợ đảm đang, và một người mẹ với tình yêu thương con vô bờ bến. Khi kết hôn những người này thường có cuộc sống hôn nhân gia đình rất hạnh phúc. Đàn ông tuổi ất mão thích những cô nàng có chung sở thích, tính cách giống mình. Họ coi trọng sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau trong tình yêu, đó là nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ dài lâu. Đàn ông tuổi ất mão là người chu đáo, quan tâm, yêu thương, lo lắng cho gia đình và cũng là trụ cột của gia đình. Gia đạo của những người tuổi ất mão được yên vui, hạnh phúc trọn vẹn, đông con, đông cháu, về già được nhờ phúc con cái rất nhiều. Tuy nhiên, trong cuộc đời khó tránh khỏi những va vấp mâu thuẫn trong gia đình, giữa anh em con cái với nhau, hay quan hệ ngoài xã hội lắm khúc mắc, tranh luận gay gắt khiến ta cuồng quay, áp lực. Nhưng nếu ất mão luôn giữ được bình tĩnh, dĩ hòa vi quý thì mọi sự sẽ được điều tốt đẹp. Cuộc đời vốn dĩ là vậy, vui buồn đan xen, sướng khổ trộn lẫn, nhưng nhìn tổng quan ất mão trong cuộc đời vẫn có được sự nghiệp, tình duyên, gia đạo được êm ấm, nhiều bất ngờ may mắn vây quanh, được sống an nhàn, thành thơi. Về tử vi sức khỏe trọn đời của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Trong cuộc đời tuổi, Ất Mão được ông tử vi độ mạng, ban cho sức khỏe và sự bình an, quan nạn cũng may mắn vượt qua được. Từ trung vận sức khỏe có phần giảm sút, nhưng nghỉ ngơi, kết hợp với tập luyện thể dục, thể thao hợp lý sẽ giúp bạn cải thiện và hồi phục nhanh chóng. Hậu vận an nhàn hưởng lộc từ con cháu, sống thọ lâu dài, từ 80 tới 95 tuổi, đặc biệt nếu ăn ở hiền hòa làm việc phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống lâu trăm tuổi, bách niên giai lão. Người tuổi Ất Mão, ngũ hành thuộc mộc, người mệnh mộc sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tăng hồn, ảnh hưởng tới tinh thần hay đầu óc bị chóng mặt, các bệnh về thần kinh. Hơn nữa, ất mão có tính cách nóng nảy, dễ bị kích động mà quên lãng những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh mình. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý với mọi người, bởi sự nóng giận sẽ hại gan, làm sức khỏe của ất mão nhanh chóng giảm sút. Việc tích cực lạc quan, yêu đời là rất cần thiết cho anh chị ở giai đoạn này. Nếu cuộc sống có thể vô ưu, vô lo, thì còn gì bằng nhưng cũng đừng vì quá phiền lòng hay quá nóng giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch với gia đình hay một bữa ăn đông vui cùng con cháu hay tham gia một vài câu lạc bộ theo sở thích của mình sẽ giúp cuộc sống của quý vị đa màu muôn vẻ hơn. Tiếp theo đây, chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, theo tháng sinh phát tài và giờ sinh phú quý. Đầu tiên là vận mệnh của những người tuổi Ất Mão theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Ất Mão sinh tháng riêng, tính tình lương thiện, dễ tin người, đôi khi bị lợi dụng mà không hay biết. Cuộc đời ban đầu trải qua nhiều vất vả và cay đắng, nhưng về sau cuộc sống ổn định hơn, hưởng được phúc lộc của tổ tiên để lại. Người tuổi Ất Mão sinh tháng 2 âm lịch, cuộc đời có nhiều thăng trầm, có lúc may mắn, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, nhưng cũng có lúc phải gặp nhiều khó khăn và thất bại. Người tuổi Ất Mão, sinh tháng 3 âm lịch, thông minh, sắc sảo, ý chí lớn, tự thân lập nghiệp và đạt được nhiều thành công từ thời còn rất trẻ. Trong cuộc đời gặp nhiều may mắn và thời cơ thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Người tuổi Ất Mão, sinh tháng 4 âm lịch, cả đời sống trong an nhàn, bình yên không lo thiếu thốn. Tuy nhiên, cần chú ý tới sức khỏe, phòng tránh những căn bệnh về đường mạch máu, tiêu hóa. Tình duyên gặp nhiều may mắn, gia đình hòa thuận vợ chồng Thủy chung son SAV. Người tuổi Ất Mão, sinh tháng năm âm lịch. Có con mắt nhìn xa trông rộng, sự hiểu biết và ý chí quyết tâm cao, đến một thời cơ nhất định sẽ đạt được sự nghiệp thành công mỹ mãn như mong đợi. Người tuổi Ất Mão, sinh tháng 6 âm lịch. Có nhiều tài lộc, được hưởng cuộc sống sung sướng cả đời, làm gì cũng đạt được thành công, đường tình duyên thuận lợi, gia đạo hòa thuận và hạnh phúc người tuổi Ất Mão, sinh tháng 7 âm lịch. Từ nhỏ đã thông minh hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa, trưởng thành có sự nghiệp vững chắc ổn định, trong cuộc đời gặp nhiều may mắn, hệ có khó khăn là gặp được quý nhân phù trợ và giúp đỡ. Người tuổi Ất Mão, sinh tháng 8 âm lịch. Tính tình thật thà ngay thẳng có nhiều mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý, tôn trọng, cả đời sống trong an nhàn mà vẫn đầy đủ, không lo thiếu thốn. Người tuổi Ất Mão, sinh tháng 9 âm lịch nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, sẵn sàng hy sinh vì người khác, sự bao dung, tốt bụng chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng, cuộc sống nhất định sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Người tuổi Ất Mão, sinh tháng 10 âm lịch. Thời đầu lập nghiệp còn nhiều khó khăn, chắc trở nhưng nếu kiên trì, không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ có ngày đạt được thành công như ý nguyện. Người tuổi Ất Mão, sinh tháng 11 âm lịch. Có ý chí nhưng thiếu sự kiên định, lập trường của mình, vì vậy mà làm ăn thường gặp nhiều trở ngại, không biết cách vượt qua, dễ chán nản và bỏ cuộc. Người tuổi Ất Mão, sinh tháng 12 âm lịch. Ban đầu gặp nhiều khó khăn, thử thách, nếu kiên trì và quyết tâm vượt qua sẽ có lúc đạt được thành công như ý. Ngược lại nếu chán nản, bông xuôi thì cuộc đời sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn và lo lắng. Tiếp theo là luận vận mệnh của tuổi Ất Mão, theo giờ sinh. Một ngày có 24 tiếng, ứng với 12 canh giờ theo âm lịch. Những người tuổi Ất Mão có thể tra cứu vận mệnh theo giờ sinh phát tài của mình như sau. Người tuổi Ất Mão, sinh giờ Tý, từ 23 giờ tới 1 giờ đêm. Lối sống phóng khoáng, có chút sung túc, họ không bị bó buộc vào một khuôn mẫu nhất định, trong sự nghiệp dễ có sự thay đổi công việc thường xuyên. Người tuổi Ất Mão, sinh giờ Sửu, từ 1 giờ tới 3 giờ. Những người sinh vào giờ này sống và làm việc xa quê hương, để thành công, bạn cần phải làm việc chăm chỉ hơn những người khác. Người tuổi Ất Mão, sinh giờ dần, từ 3 giờ tới 5 giờ. Tính tình nóng này, ít giữ mồm giữ miệng và phản ứng quyết liệt khi gặp chuyện bất bình, bạn cần kiểm soát bản thân, biết cách nhẫn nại thì mới gặt hái được thành quả. Người tuổi Ất Mão, sinh giờ Mão, từ 5 giờ tới 7 giờ sáng. Họ là những người xuất chúng, có năng lực và khả năng lĩnh hội vượt trội. Vì vậy bạn dễ dàng tạo được dấu ấn trong sự nghiệp. Người tuổi Ất Mão, sinh giờ Thìn, từ 7 giờ tới 9 giờ. Cuộc sống có một số cản trở, nhưng nhìn chung, chúng không phải là không thể vượt qua. Chỉ cần bản hạ quyết tâm, nỗ lực hết mình thì mọi việc có thể thuận lợi, thậm chí còn tốt hơn thế. Người tuổi Ất Mão, sinh giờ Tỵ, từ 9 giờ tới 11 giờ. Sinh giờ này tương ứng với tròm sao Hima, hoặc phải làm việc vất vả và không biết chia sẻ cùng ai người tuổi Ất Mão, sinh giờ Ngọ, từ 11 giờ tới 13 giờ. Dù gặp phải một vài chuyện nguy hiểm, nhưng tất cả đều được giải quyết ngay sau đó, đời sống tình cảm viên mãn, gia đình êm ấm, hòa thuận. Người tuổi Ất Mão, sinh giờ Mùi, từ 13 giờ tới 15 giờ. Người sinh vào giờ này thông minh hơn người, thông minh lanh lợi, có thành tích học tập cao. Người tuổi Ất Mão, sinh giờ Thân, từ 15 giờ tới 17 giờ đường đời không có nhiều thăng trầm, mọi việc đều bình yên, chỉ cần chú ý hơn tới sức khỏe thì mọi việc không có gì là xấu. Người tuổi Ất Mão sinh giờ Dậu từ 17 giờ tới 19 giờ. Họ chịu đựng nhiều gian nan, chắc trở, sự nghiệp cần nỗ lực kiên trì, vượt khó không nản lòng thì mới gặt hái được quả ngọt. Trong gia đình nên nhẫn nhịn lẫn nhau, nó không phải là một vấn đề lớn, vì vậy đừng mang nó lên. Người tuổi Ất Mão sinh giờ tuất từ 19 giờ tới 21 giờ. Người này chủ trương làm nhiều hơn nói, nếu đã quyết tâm thì nhất định phải làm, đừng vì khó khăn mà bỏ cuộc. Người tuổi Ất Mão, sinh giờ Hợi, từ 21 giờ tới 23 giờ. Cuộc sống tuy vất vả hơn những giờ sinh khác, nhưng đừng vì điều đó mà nản lòng, tốt nhất là phải hết sức cẩn thận để hóa giải. Vâng, quý vị thân mến,